nằm thằng Juve và nằm tài và nằm thêm cái mã kèo tài gốc thì anh em đã húp được cái mã kèo tài gốc và thằng Juve trong trận này thì nói chung trong cái trận này anh em nằm à, vẫn lãi kèo nha vẫn lãi kèo thì anh em thấy thằng Juve nó ăn với cái tỷ số là 2-0 trong cái trận này đó trong khi đó mình cho anh em nằm Juve được chấp 0,25 nè và mình cho anh em tài đó những anh em nào mà chờ được cái mã kèo nó hạ xuống á thì anh em đã húp đã húp được cái trận thằng Juve trong cái trận đấu này luôn đó thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho anh em. Đó là cái trận giữa thằng um, U22 Malaysia và U22 Việt Nam diễn ra vào lúc 19 giờ 19 giờ ngày 7 tháng 8 tháng 5 nha anh em. Đó thì anh em thấy trên cái bảng xếp hạng, cái bảng B cái bảng B thì à, thằng um, đó thì anh em thấy thằng um, Việt Nam đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 6 điểm sau hai vòng đấu trong khi đó thằng Lai Lan cũng vẫn đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau hai vòng đấu thì cái trận này khó cho Việt Nam là gặp Malaysia trong cái trận này nhưng trong khi đó trận vừa rồi á thì thằng Thái Lan có thắng thằng Malaysia đó thì à, trận vừa rồi Thái Lan vừa thắng thằng Malaysia với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy nếu mà đó thì à, mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu gần nhất của hai thằng nha anh em thì anh em thấy bên phía Malaysia trước nha bên phía Malaysia trong 10 trận gần nhất á thì Malaysia đã thắng được 4 trận và để hòa hai trận và để thua 4 trận trong khi đó Việt Nam trong ờ, U22 Việt Nam trong 10 trận gần nhất thì U22 Việt Nam toàn thắng chỉ hòa Thái Lan đúng với tỷ số là không đều rồi đó anh em thấy toàn thắng với 9 trận 9 trận gần nhất thì anh em thấy cái thành tích của Việt Nam đang có một cái thành tích cao cực kỳ. Tuy thắng không cách biệt xa nhưng mà Việt Nam trận nào cũng thắng nha nè. Việt Nam đang có một cái chiến thuật cực kỳ tốt. Đó. Còn ờ, anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu thì à, vào năm 2019 á, thì có đá vòng à, SEA Games à, vào lúc đó thì U10 U22 Việt Nam khác bảng với U22 Malai. Trong khi đó Malai vì loại khỏi vòng bảng là không có vô trong được nên không có gặp được U22 Việt Nam trong vòng trong. Thì hai thằng này chưa có lịch sử gặp nhau. Đó. Thì à, anh em cũng biết rồi, thì anh em biết cái bảng vị trí trên bảng xếp hạng này thằng Thái Lan và thằng Việt Nam đang thằng cục thằng nào cũng đang muốn tranh cái vị trí đầu bảng xếp hạng hết thì Việt Nam bắt buộc phải thắng trong cái trận này để có thể nắm chắc được cái vị trí nhì bảng hoặc là nhất bảng nhì bảng đó anh em chứ không nhất bảng nổi với Thái Lan trong khi đó Thái Lan trận này gặp thằng Lào thì Thái Lan sẽ lấy hiệu số thật là nhiều để có thể đứng vị trí đầu bảng để gặp cái vị trí nhì bảng A ở vô bán kết gặp vị trí nhì bảng A nhì bảng A là ai thì hiện tại bên phía bảng A là đang có thằng Campuchia và thằng Indo đang đứng vị trí đầu bảng thì anh em cũng biết rồi thằng Campuchia là cái thằng đứng chắc ăn là sẽ đứng nhì bảng trong cái bà cái trận đó thì bởi vậy anh em có thể có thể thấy là thằng Thái Lan nó muốn gặp thằng Campuchia chứ không muốn gặp thằng Indo tại trong cái lịch sử thằng Thái Lan đã gặp Indo đã bị thua thằng Indo rồi đó thì bởi vậy Thái Lan sẽ né đô với mọi cách Trong khi đó khó cho Việt Nam để Việt Nam thắng cách biệt thằng Malai với cách biệt rất là nhiều bàn thì rất khó cho thằng à, Việt Nam nha anh em. Bởi vậy trong cái trận này Việt Nam sẽ thắng cái cách biệt từ 2-1 đến 2-0 hoặc là 3-0. Đó, anh em có thể đầu tư vào ma kèo Việt Nam trong trận này cũng rất là ok. Thì mình sẽ tiến vào cái phần tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra cho anh em trong cái trận này luôn thì hiện tại á, nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là Việt Nam chấp 0,25 và tài xỉu 2.5 thì anh em có thể thấy à, hai thằng này cũng đang ngang tài ngang sức với nhau thì à, nhà cái mới đưa ra cái mã kèo là Việt Nam chấp cho 0,25 thôi và tài xỉu 2.5 đó thì nhà cái cũng dự đoán cái trận này Việt Nam có thể thắng cách biệt tối thiểu một bàn đó nhưng mà thắng với cách biệt một bàn là 2-1 hay là 1-0 thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận đấu này luôn thì mình có chốt cho anh em là ba cái mã kèo để anh em đầu tư trong cái trận đấu này đó là anh em cứ nằm Việt Nam đá đồng thì anh em cứ chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 phút á thì cái xẻ xuống có cái kèo Việt Nam đá đồng thì anh em vào cái mã kèo là Việt Nam đá đồng nè tài 2.5 thì anh em vào cái mã tài từ đầu trận cho mình luôn đó hiệp, hiệp 1 thì anh em vẫn vào cái mã kèo Việt Nam đó hiệp 1 anh em vẫn vào cái mã kèo Việt Nam đá đồng cho mình luôn thì anh em cứ vào ba cái mã kèo trên màn hình đó thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo trong trận này nó sẽ cao thì anh em mình dự đoán trong trận này Việt Nam có thể có thể thắng cách biệt từ một bàn đến hai bàn thì Việt Nam có thể thắng trong cái trận này là tỷ số chắc có thể là một không đó thì anh em có thể có thể vào được nha anh em cứ vào à, ba cái mã kèo mà mình chốt trên màn hình cho anh em thì anh em cũng thấy rồi hồi chiều mình hôm nay mình chỉ nhận định cho anh em một trận đó đúng là chính là trận in um, Indonesia và thằng uh, Timor Leste thì mình có cho anh em nằm thằng Timor Leste được chấp 0,3,25 ờ, nè cho anh em nằm thêm cái mã xỉu 4.5 nữa đó thì thêm hiệp 1 xỉu 2 nữa thì anh em đã húp ba cái mã kèo trong trận thằng Timor này rồi đó thì còn cái mã cái mã Atalanta và Juve thì mình cho anh em nằm Juve anh em cũng đã húp thì anh em thấy mình phân chia kèo à, cho anh em chia đều kèo ra anh em vào thì không có cái trận nào mà anh em lại lỗ được hết á anh em chỉ lãi hoặc quà thôi chứ anh em không có đường lỗ bởi vậy mình mới phiên anh em vào nhóm của mình